Okay, that's a Korean snack, seaweed with the uh, olive oil. Mm. Okay, you buy home, I much? One ninety nine. Oh, one ninety nine dollar. Right. Oh, cheap. Thì uh, thân chào các bạn, hôm nay là bà xã mua, mình thích ăn cái này lắm, này của đại hàng, của à, đại hàng á, thì là rong biển nướng với um, cái dầu ô liu đó um, thì uh, đây là một đô này các bạn đó một đô là nó có ba hộp ra các hơi chắc ba bảy về đây là một ăn mà mình thích lắm ví dụ như các bạn thích ăn cháo thì nấu này cháo cho ngon bạn nhớ mua này ăn nha không Ừ, ngon mai mua mì gói rồi Korea um, Korea noodle đó để hàng bỏ vào hay làm trứng chiên trứng trứng cơ làm được các bạn chúc các bạn vui vẻ